để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cắn phá dây điện của chúng ta chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bớt lên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 bếp của tôi đã khóa ga tôi sẽ đo thử cho các bạn nhiệt độ bao nhiêu mà đã khóa ga rồi đây ở bếp bên trái nhiệt độ nó rơi vào 310 độ nên đã khóa ga bếp bên phải đã khóa ga luôn 320 độ hai bếp đều đã khóa ga thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm một cái viên ờ, pin sạc như thế này tuổi thọ của viên pin này là từ 3 cho đến 4 năm tuổi thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy á thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 4 ờ, tháng để sử dụng các bạn cái hộp pin ở vị trí này ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây một viên pin sạc sẽ không thể nào gắn vừa vào được do thiết kế của nó cũng nhỏ gọn thôi vì thế để tăng kích cỡ cho viên pin chúng tôi có tặng một cái có đi kèm một cái thanh lò xo như thế này các bạn bè hơi cong một đầu của lò xo lên pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm nè cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc cái ờ, lò xo vào như thế này sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin á, thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng ở bên ngoài chúng ta lắp đúng y như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin các bạn chú ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực nha nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực á thì bếp sẽ không có hoạt động được và để lâu ngày quá thì pin sạc nó sẽ hỏng đắp lắp pin sạc và sử dụng bình hơn khi mà các bạn sử dụng pin sạc á thì ờ, các bạn để theo dõi cái lượng pin nó còn nhiều hay ít thì chúng ta có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là nó còn nhiều nó yếu nó chậm dần đi tức là nó sắp hết chúng ta sẽ cắm sạc vào bên phía tay trái chúng tôi có làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc rồi đi kèm với đó là một cục sạc có dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu mà bếp của chúng ta nó ở vị trí xa cái ổ điện đây chúng ta chỉ việc cắm cắm vào để sử dụng thôi nhưng mà đối với bếp này á vì bây giờ vượt giá với bán vượt bán với giá là 1,4 triệu nên chúng tôi sẽ không có tặng kèm pin sạc cho các bạn đây sẽ lấy pin sạc ra mà chúng tôi sẽ tặng trực tiếp cho các bạn một đoạn nguồn 3V đây để các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp để sử dụng luôn thì xin nhắc lại thì bếp này chúng tôi sẽ không có tặng kèm pin sạc nếu mà các bạn à, muốn à, sử dụng pin sạc bếp này thì các bạn phải mua thêm với giá là 200 ngàn một bộ pin sạc như vậy còn à, chúng tôi tặng cho các bạn một cục nguồn 3V đây các bạn cắm trực tiếp vào bếp luôn để sử dụng thay thế pin không cần pin cắm trực tiếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng nó tiện lợi hơn pin rất là nhiều về vấn đề uh, vị trí các bạn không phải lo vì đoạn dây sạc này vì đoạn dây nguồn này như tôi đã giới thiệu á nó có đoạn dài tới 3 mét luôn các bạn có thể thoải mái sử dụng cách sử dụng nguồn 3V bình thường nhưng mà cái cục nguồn 3V này nó có một cái yếu điểm là khi mà chúng ta đang sử dụng vô tình khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện thì chúng ta sẽ không có sử dụng được để khắc phục vấn đề đó thì chúng tôi có tặng kèm cho các bạn một cặp pin dự phòng đây cặp pin này á, nếu mà gắn vào bếp để sử dụng trực tiếp á, thì các bạn sử dụng được khoảng 5 tháng còn nếu không thì các bạn à, à, cặp pin này đi để chúng ta có thể dự trữ ví dụ như cúp điện thì chúng ta có thể mang cặp pin này lắp vào bếp để sử dụng đề phòng trường hợp cúp điện bếp này